là một chiếc xe bản đủ trên nên nó có rất nhiều các cái tính năng trên chiếc xe này ví dụ như là túi khí rồi là à, bốn à, kính chỉnh điện gương điện đấy, và xây ghế điện đàm thoại rảnh tay rất nhiều các cái tính năng được uh, tích hợp trên chiếc xe này thưa quý vị nhá và ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị cái sản phẩm này sản xuất cuối năm 2004 và đăng ký lần đầu năm 2009 và chúng tôi xin được báo giá đến quý khách hàng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 Đấy, chạy khắp mọi miền tất cả các cái ngõ ngách luôn thưa quý vị chỉ với 106 triệu chúng ta sử dụng một chiếc xe nhập khẩu nhé thưa quý vị và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này không taxi nhá quý vị nhá cho nên là chúng ta đừng so sánh à, những chiếc xe à, không taxi này với những chiếc xe đã chạy dịch vụ nhá quý vị nhá những chiếc xe không taxi không dịch vụ thì bao giờ cũng vậy nó chắc chắn hơn rất là nhiều thân vỏ của nó cũng như là nội thất của nó đẹp hơn rất là nhiều chủ xe người ta đi giữ gìn cho nên là nó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 khỏe khoắn và nó hiện đại hơn các cái màu khác rất là nhiều luôn Đấy 106 triệu quý vị gọi điện ngay cho tôi Thân vỏ thì còn khá đẹp thưa quý vị Đấy chúng ta thấy là nó rất là căng Không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều trên chiếc xe này đâu quý vị nhá Chúng tôi cam kết với quý vị là không đâm đụng, không ngập nước Đấy, không kinh doanh taxi Không chạy dịch vụ, một chủ sử dụng từ đầu Tên tư nhân, biển Hà Nội nhá quý vị nhá với khách hàng ở khu vực miền Bắc này chúng ta đây cua lốp cũng còn còn luôn thưa quý vị đấy ở khu vực miền Bắc chúng ta chỉ không cần phải à, rút hồ sơ đấy, biển Hà Nội chúng ta đi khắp các cái tỉnh thành phố trong cả nước luôn biển của thành phố lớn đấy và xin phép quý vị bây giờ tôi sẽ đi vào cái à, nội thất bên trong của chiếc xe này thưa quý vị đây đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này chúng ta mới thấy cái chất lượng của chiếc xe này nội thất màu kem nhá quý vị nhá hai màu màu kem nó sang trọng và lịch sự hơn so với cái nội thất màu đen nha quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy không taxi dịch vụ cho nên cái táp bi cửa của nó đây chúng ta thấy còn sần nguyên như mới luôn cái phần nhựa màu kem phía dưới này đây đấy lòng cánh đây đấy rất là đẹp luôn thưa quý vị nhá đấy nội thất bên trong của nó đây hàng ghế thứ nhất đây vô lăng của nó cũng rất đẹp luôn quý vị nhá đó mua về chúng ta sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác đây ta nhìn thấy cái tabi của nó đẹp chưa là một chiếc xe không chạy dịch vụ không taxi cho nên cái tabi của nó còn rất là sần và không bị khoan đục nha quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây cũng còn tương đối đẹp tabi cửa bên phụ đây quý vị đấy chúng ta thấy nhựa nhớt còn tươi sáng như mới luôn quý vị lòng cánh của nó đây không đâm đụng không ngập nước đấy là cái cam kết của chúng tôi đây hàng ghế thứ hai đây quý vị còn tương đối là sáng nha quý vị nhá cái tabi cửa của nó đây rất đẹp luôn trong chiếc xe không dịch vụ cho nên là rất là đẹp luôn đó rồi là cái cánh cửa sau bên lái này cũng vậy thưa quý vị đấy chúng ta thấy nhựa nhất của nó còn tươi như thế này giá chỉ nhỉnh hơn một em Spark một chút thôi nhưng mà Morning đi khỏe hơn và lành hơn rất là nhiều luôn quý vị nhá đấy đây cái mặt vô lăng của nó đây chúng ta thấy nó cũng còn đẹp như thế này kia mà đấy sần như thế này kia mà khoái vô lăng các thứ quá đẹp luôn thưa quý vị đây táp lô đây tắp đi cửa đây tất cả mọi thứ nhựa của nó đây rất là sáng đấy màn hình là màn hình CDC nha quý vị nha đấy một hãng âm thanh nổi tiếng của Nhật Bản đấy đây cái tắp đi cửa lái đây chúng ta thấy nhựa của nó sần như thế này không đấy, gương kính chỉnh điện bốn kính điện nha quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đấy từ đẹp từ trong ra ngoài đây xây ghế xây ghiếc đây xây ghế đây rồi đàm thoại rảnh tay rồi là vô lăng ờ, tích hợp túi khí nha quý vị nhá rất là đẹp luôn thưa quý vị đó và điều đặc biệt nữa là lại siêu tiết kiệm nhiên liệu và bây giờ tôi nổ máy đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn đấy máy nổ cực êm luôn quý vị và đồng hồ tua máy của nó đây chỉ nằm trong vòng từ 8 đến 900 vòng trên một phút thôi một mức độ quá đã đạt chuẩn luôn đấy và bây giờ tôi xin phép quý vị nổ máy bật cabo đấy máy cực ngon luôn đại chất hiếm có một chiếc xe nào mà máy nó còn ngon như thế này nha quý vị nhá nhỉnh hơn đây một em spark một chút thôi chúng ta thêm một hai chục triệu nữa mua ngon ninh đây máy đang nổ đây quý vị máy nổ rất là ngon luôn quý vị nhá ấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá máy đại chất và khô ráo không có một vết dầu mỡ nào đâu quý vị đây chúng ta thấy cabo của nó đây đấy, còn đẹp như thế này cơ mà đấy không dấu hiệu gì của sự đâm đụng nha đấy các cái lỗ bấm thì thấy còn vuông đét luôn quý vị nhé đinh tán của nhà sản xuất đây đó đây hai bên má của nó đây màu nâu cũng là một trong những màu đẹp nhất của cái dòng xe uh, Kia Morning này đây hai cái đèn trước rất là sáng luôn quý vị nhá như mới tinh luôn đó bây giờ tôi mở cái cốp sau ra để quý vị và các bạn theo dõi rất là kỹ cho quý khách hàng luôn bản đủ cho nên nó có gạt mưa đằng sau nhá quý vị nhá đây, rất đẹp luôn đấy quá đẹp cho một chiếc xe luôn hai bên hông của nó đây đấy, đèn đèn hậu của nó đây cũng còn tương đối đẹp nha quý vị nhá kể cả khoang lốp nha quý vị nhá đây nhựa nhựa của nó còn vàng ươm đây đấy khoang lốp đây đầy đủ hết đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng luôn đó là cái à, chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị và ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu quý vị chiếc xe Kia Morning đấy đây máy vẫn đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn cực êm luôn đây ta nhìn cái đây xe của loa đang chạy đây để sát máy để sát điện thoại vào đây chúng ta cũng không nghe thấy tiếng máy nổ luôn thưa quý vị nhá đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu cho quý vị cái sản phẩm đó chính chỉ là chiếc xe Kia Morning sản xuất cuối năm 2004 đăng ký lần đầu 2009 bản nhập khẩu nguyên chiếc à, từ Hàn Quốc thưa quý vị là một chiếc xe bản đủ cho nên nó có các cái tính năng như là túi khí rồi là